chào tất cả các bạn Trong khoảng thời gian vừa qua Cảm ơn các bạn đã luôn ờ, quan tâm Luôn đồng hành đến những chuyến đi Những video của mình Và cứ mỗi khi mình ờ, hoàn thành xong một video Để đăng lên Youtube Thì mình lại mong thời gian trôi qua thật là nhanh Để lại có những chuyến đi Là cái những điều thú vị, cảnh đẹp Để gửi tặng đến tất cả mọi người Và ngày hôm nay Chúng mình sẽ không đi xa nữa mà sẽ ở nhà Lức Để nấu những món ăn Cảm ơn cô Người bà nãy đã cho chúng ta những ờ, trái bí Những trái cà Rất là nhiều trái mọi người ạ Cảm ơn cô đã đầu tư cho video của con Và các bạn hãy đón xem Ngày hôm nay nấu ăn gì ở nhà lứt nha Ở đây có rất nhiều rau củ quả nè các bạn Ở đây là à, trái bầu Cà tím nè các bạn Và măng nữa Măng đã luộc hết vỏ rồi à, Sau đó chuyến đi uh, vào rừng không có măng Mà ở nhà lại có măng các bạn <laughs> Ở đây nãy mình có Mình có uh, uh, chài lưới Mình có bắt được mấy con cá rô rồi các bạn Cá rô với lại cua Xin được chúng ta sẽ nấu canh chua lá giang nha à, Cà tím nữa này đậu bắp để nướng các bạn đây là nhà của bạn ờ, Lức nhà bạn Lức á, bạn Lức nói là nhà nhà này được ờ, làm từ năm 1975 ờ, là tới đây là tới bây giờ là khoảng 45 năm rồi bên nhà là nhà bếp đó hả đây nhà bếp là à, không phải nhà ngủ bên à, nhà ngủ ngủ là cột đẹp hơn nữa nhà nhà ngủ thì cột cái cột là to là ngày xưa là cái cây bằng này này hơi nguyên này này làm ờ, làm, Chích, làm, làm, trên làm ờ, nhà này nè ừ ờ, làm da ờ, mà xé xé là xé ngày xưa thì đeo bằng đeo bằng cái điêu à? thôi bên bên nhà bên kia đeo bằng điêu đeo thôi không có lóc cái gì hết à, bên nhà bên này bên nhà này là nhà ở các bạn có cái cột nào lớn đây cột đây wow là ngày xưa mình đè bằng tay thôi có cái gì hết á à, ờ, ờ. ngày xưa là bự bự bự to như này bự, ờ. nó cái cây là to à. xong rồi mình đeo bằng à, đeo lấy cái lấy cái lõi thôi lấy cái lõi đó thôi wow ngày cùng là từ năm bao nhiêu à, chắc là chín bảy chín tám gì đấy ờ, rồi mình cũng 97, 98. không nhớ là lúc mình còn 16 tuổi á à đây đây cây giống nhau luôn hả ừ, cây chích hết đấy trong đây là ờ. toàn là cây chích á rồi cây quy không á Bây giờ thì người ta toàn là cây lung tung Ờ <laughs> cây chết hết á xong rồi bây giờ anh em mình à, hôm nay là đi chơi ở nhà nước là không có gì đâu chỉ ăn à, toàn là mấy củ cải gì thôi là anh em mình à, cứ ngồi chơi và vui vẻ nhá mọi người nhá mình vâng, mọi người mời mọi người ăn thích nhất món này này bạn à, món này là cà tím giả với lá é này à, xin đưa mình ăn món này thôi nha chúng ta có cơm cà chua cà tím giả với lá é này bạn đây là dưa gan dưa <laughs> gan đây là trái à, bầu chúng ta xào đó các bạn à xin mời tất cả mọi người nhá món cài và lá rất là ngon các bạn nếu mà các bạn đã thưởng thức thì nghiền luôn món này nếu mà mọi người đã ăn là nghiền luôn này các bạn <laughs> ăn với cơm rất là ngon lúc 9 giờ không ăn mà một cơm được <laughs> cua này các bạn đây là cua cua à, suối tây nguyên Ừ. ngon các bạn chua chua ăn ngon các bạn hết cơm luôn ăn hết đi hết cơm luôn nó tiếc gạo mình còn nhiều trong khổ oh. <laughs> 7 giờ rồi yeah. Lức đây là bạn thân của mình bạn Lức à, ờ, một cô ờ, cha mẹ từ nhỏ mọi người ạ à. mình rất là thương bạn Lức bạn Lức là một người ờ, bạn thân của mình à, ngày hôm nay rất cảm ơn bạn Lức và cảm ơn những anh em ở đây đã bỏ thời gian ra à, làm bữa cơm mời à, mình mời Buôn Messi cảm ơn mọi người rất nhiều à, mình cũng à, cảm ơn Buôn hôm nay đã quay à, canh à, vườn của nhà Đức nha là không có gì là anh em mình cứ ngồi chơi cảm ơn bông xì rất là nhiều bữa nào là bông xì sẽ quay lại đây à. sẽ mời uh, một con gà à anh em anh em nhớ giùm nhá ờ. mình sang hết tất cả những món ở đây nha chào tạm biệt tất cả mọi người hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau bye bye chào tạm biệt mọi người hello chào tạm biệt tất cả mọi người